Hello, xin chào quý khán giả, các anh chị và các bạn đã tham gia là chương trình sự sơ đạo với Sài Gòn Bài Sống. À, hôm nay cái à, đề tài của chúng ta nói về chân câm, câm và cách rút uh, rút câm. Tại sao một bên cứng và bên mềm thường thường thợ sửa xe đạp người ta hay nói là hoặc là dân xe đạp người ta hay nói là rút câm là phải có một bên là bên à, căng và bên mềm để cho có độ nhúng rồi thì hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài này ba cây cầm thì như tôi đã nói là chân cầm có răng để bám để dặn vào dặn vào cái à, đầu cầm là 10 ly 10 ly thì nhưng mà chân cam của chúng ta có ba loại 12 14 16 thì 12 nó bám rất là nhỏ rất là ít chỉ có 6 ly 6 ly thôi còn số răng nằm ngoài còn à, bánh cam à, cam 14 ly á, thì bám chỉ có 8 thôi 6 nằm ngoài còn à, chân cam dài đó 16 ly thì bám đủ 10 ly không có nào nằm ngoài thành ra chân cam này rất là cứng rất là tốt thì các bạn xem kỹ nha thì lý do tại sao mình sẽ chọn chân canh trung đầu trung 14 ly là dễ sử dụng dễ xài nhất khi chúng ta đo câm mà nếu mà câm có dài hoặc thiếu chút xíu thì cầm cái chân 14 này nè cho phép chúng ta di động linh động được còn nếu mà chân câm dài 16 rất là khó linh động các bạn nếu mà các bạn đo câm chân ca cái câm mà lỡ chúng ta dài hơn chút xíu một ly hoặc hai ly một ly thôi hai ly là chúng ta dặn vô rất là khó tại vì nó dặn vô tới đúng 10 à, ly là nó hết rồi hết răng nó răng lâu mà các bạn dặn vô được nữa thì khi các bạn rút á để cho câm nó thẳng á thì các bạn phải dặn ép ép vô nó mới vào thì chân câm nó dễ bị bứt nó giống có nó sẽ có những cái tì trong đó, đó khi các bạn nhảy lỗ là bị bứt trong khi đó chân câm 14 ly thì rất là đơn giản rất là dễ dễ sử dụng 14 ly nó bán có 8 thôi 8 thì nếu như chân ca cái câm bạn chọn đã dài hơn chút xíu chúng ta lấy 14 à để vô nó thúc là được đúng không còn thiếu thì không được nếu mà chân câm các bạn dặn thiếu khi các bạn rút câm xong á các bạn lật cái bánh liền lên đây nếu chúng ta đi kiểm tra đó thử nha rồi kiểm tra sẽ thấy chân câm nó vừa bằng cái đầu vừa bằng cái đầu câm là đủ còn nếu mà dẫn không tới á, là chân câm bám có chút ít thôi các bạn thì cái, thì nó ba nó rất là ít nhại lỗ thì sẽ bị bứt nó không đủ ít quá bứt câm tuột chân câm luôn chứ không phải bứt rồi bây giờ chúng ta sẽ tôi có làm cái mấy hình minh họa đó tại khi mình nói á thí dụ những người à, mới à, đam mê xe đạp mới à, bắt đầu thì à, nói có thể là các bạn không hiểu nên tôi có cái hình bên ngoài này nè để giúp các bạn nhìn thấy nó rõ hơn hiểu hơn rồi chúng ta bắt đầu nha chân câm chân câm chân câm thì có ba loại ở đây hôm nay không có nói về bánh bò nha các bạn bánh bò là nhà sản xuất người ta đã làm ra xong hết rồi chỉ gắn vào thôi còn đây là xem như chúng ta là người thợ hoặc là người mới bắt đầu vào chơi ta chọn cái đầm cái nền cặp đầm và cặp nền và chúng ta muốn ờ, ráp một chiếc xe cho chính của chúng ta chạy cho chính các bạn chạy thì mình sẽ chọn đầm cặp đầm cặp nền sau đó là cầm thì hôm nay mình không nói à, về độ dài câm cái đó mình sẽ nói vào thời gian khác tại mình có rất nhiều thời gian để nói thì à, mình sẽ chọn câm thì đương nhiên mình nói câm thì câm xây dựng à, cho một cái cặp bánh thường á thì là câm 2 ly 20 ly nha các bạn còn độ dài nó sẽ sao đi thì đầu chiên câm sẽ có ba loại loại thứ nhất là xin lỗi có ba độ dài khác nhau 12 mm và 14 mm sau cùng là 16 mm thì à, thông thường câm chân câm ngắn là 12 mm dành cho những xe trẻ em hoặc là những xe người lớn trẻ em và người lớn nhưng mà xe đó là thứ nhất là mình nói về xe trẻ em đi thì xe trẻ em thì cái đường bánh dùng bánh nó nhỏ đó chân cong phải ngắn nếu mà chân cong dài á, thì cái độ dài giữa giữa đây cái căng này nè từ đây nè ra tới cái nền nó ngắn thế này nè các bạn thì chân cong dài á, thì cái góc độ này nó sẽ bẻ đầu bẻ đầu à, cây câm nó sẽ bẻ đầu chân câm không tốt nó dễ bị bứt ha bắt vô cũng rất là khó còn à, những loại xe dòng như là xe mặt tim hoặc mình nói là city bike những xe đi vòng vòng trên thành phố những xe đi đường trường đó mà không có tải hàng quá nhiều rồi à, là phương tiện đi lại thì người ta dùng chân câm ngắn và thường đi là 36 câm hoặc 32 câm vậy nhá còn chân à, câm kế tiếp là chân 14 ly 14 mm mm thì cái này rất là phổ biến các bạn dùng thường thường thì dùng từ bánh 24 cho tới bánh 700C 24 26 27.5 mà 700C 29 thì tương tự đi thì rất là phổ biến dễ sử dụng nhất và rất là phổ biến chân cầm độ dài cuối cùng là 16 à, mm mili 16 ly thì à, trên câm này thường dùng cho những xe tải cao ví dụ Touring hoặc là xe thường thường là bánh à, câm ít đó các bạn ví dụ 28 26 28 26 24 thì chân câm dài độ cứng nó cao hơn và chịu lực tốt hơn thì chân cam dài á cái cam đây tôi cho các bạn thí, ví dụ tôi sẽ minh họa sau nhé các bạn nhìn kỹ nha hơi mờ các bạn đây chân câm này đây cái răng bám của nó đó là 10 10 ly 1cm thì chân cam dài 16 ly là bám đủ các bạn bám đủ nha còn 10 xa chân cam 14 ly thì bám chỉ có 8 thôi 8 ly còn chân cam 12 là bám khoảng 6 ly thì các bạn sẽ xem kỹ bất cứ chân cam nào thì cũng có cái ống, ống nhỏ đây ta gọi là ông nhỏ hoặc là gọi mình gọi do nó giống như thằng ái đi bên ngành cơ khí thì gọi là sơ mi các bạn đúng đúng cái căm vào đây nè thì nó các bạn thấy là nó sẽ không à, nó không có răng thì cái này là sơ mi đó khi các bạn cái bánh thế này khi các bạn chạy đó lực ma sát và độ nhúng nhảy lỗ thì câm sẽ có độ đàn hồi khi độ đàn hồi là chỗ cái nơi mà chịu lực nhiều nhất á, là chân câm thì lý do đó khi chân câm nhận vào đây nhận vào nó còn có khúc đen ngay đây là kiểu sơ mi nó không có răng nha các bạn nó chịu vậy nè khi các bạn nhúng nó chịu nhúng cái câm nó cong qua vậy nè nó chịu chân lại nó không cho để câm không bít ha. đây là chân câm 12 ly đây các bạn thấy độ dài không từ đây lên đây thì cái khúc này là các bạn ta gọi là sơ mi sơ mi để khi các bạn đấy khi chúng ta chạy đó xe nó nhúng ấy, nhảy ổ gà này cái nọ đó câm ấy, cái khúc này nó chịu lại câm nó không bị bứt không bị bứt thường là chân câm nó bứt ngay này nè thì nếu mà không có này là câm bị bứt độ dài 12 mm nha 12 mm rồi các bạn xem nha cái chân câm nè khúc này cái sơ mi nè thì là 4 ly nè đây là chúng tôi đây là tôi chỉ chia sẻ với các bạn những thông tin gần đúng tại vì đúng á, những thông tin này tôi nói là đúng nhưng mà ngày nay do những cái hãng câm những cái nhà sản xuất rồi mấy cái nhà cái uh, nhiều nhà máy đó các bạn họ sản xuất nó có thể là 11 không không đủ 12 rồi bên đây 14 họ sản xuất 13 rưỡi đây 16 họ sản xuất 15 chứ dài hơn là không có thường thường các bạn xem khúc này là 4 mm nè 4 mm nè 4 mình gọi là ly đi 4 ly khoảng này cũng nhổ nè sơ mi đã chịu để cong nó không bị bứt ha rồi dưới chân là ăn có từ 6 tới 7 này 6 gì lắm là 7 à, thường thường 6 6 ly thì các bạn nghĩ 6 ly mà trong cái bánh xe có 32 cam đi 6 ly so với đây là 8 và bên đây là 10 ly thì chắc chắn là bên đây sẽ cứng hơn nhiều các bạn còn bên đây là cũng khá cứng nè đúng không rồi thì khi canh chúng ta là nấu về niền nha niền hai lớp nha còn niền một lớp là bây giờ không có xài nữa thì cái cây canh nè khi mà chúng ta mua bánh xe đó thí dụ như chúng ta mua bánh xe chúng ta lật cái niền lên gỡ về tim ra kiểm tra nếu mà cầm dặn ban đầu là các bạn yên tâm bất cứ cầm chân dài chân ngắn không biết ban đầu là ok đó là các bạn sẽ yên tâm là chân câm của bạn khó mà bị bít đủ mà độ bám đủ còn trên đây là có cái ống có cái semi nó chịu rồi không thì thường cái dòng này như tôi nói đó là xài cho những xe city nè city bay nè những dòng mà đi đường trường không có tải phương tiện đi lại hoặc là xe của trẻ em em bé nít còn này là thường xuyên sử dụng rất là nhiều về tất cả các loại xe còn anh này thường anh ta chọn những dòng bánh lớn hơn dòng bánh là thường 27.5 nè 26 trở lên xài được nha nhưng mà cũng tùy theo niên nha các bạn thường thì 27.5 26 nha giờ tôi nói đi 26 27.5 và 29 700C đó xài trên cầm dài nè tại vì khi dòng bánh càng lớn là đường kính càng lớn đường kính các bạn chia đâu ra thì cái bán kính của bán kính nè bán kính nè nó dài nè thì khi mà nó dài cái góc độ này các bạn tôi sẽ nói sao nha góc độ này nè nó sẽ nó không có bẹt quá càng dài thì nó càng hở cái nó, nó, nó gốc càng nhỏ đúng không gốc càng nhỏ thì cái câm nó không bị giận thế này đây đây tôi đại khái là như thế này nè nó không nó không bị giận ở chỗ này còn mà bánh xe nhỏ đó dùng bánh 24, 25, 26 có những đùm mà đùm lậu rẻ tiền các bạn dưới cái niềng á nó không có móc cái lòng chảo nha cái niềng nó không móc lòng chảo dưới này là không móc lòng chảo thành ra câm nó nó đứng thẳng như nè nó không nó không có nó không có nó, nó, nó, nghiêng góc độ nào hết nếu mà ngắn quá các bạn biết không bẻ hay cầm mặc dù chân cầm dài chân cầm dài nhưng các bạn cũng sẽ bị bứt hoài tại nó khi mà dặn rút cầm vô là nó có cái tỳ rồi nó cong ngay chỗ đó rồi nó cũng dễ bị gãy lắm nha giờ chúng ta chọn chân cầm cho nó đúng thích hợp rồi bây giờ chúng ta qua bên này chân câm dài 14 ly 14 ly thì các bạn thấy đó thường nó là 8 bột chín cái độ bám đó, độ răng nè độ răng dặn vào nè đây là cái cam nhé cái cam nè dặn vào nè đây là một 10 ly nha các bạn từ răng này là 10 ly tôi giả tôi làm dấu nè màu đỏ và màu đen nè tuy nhiên màu đỏ là ăn đủ răng vào chân cam còn hai ly còn lại là còn dư ra ngoài dư khúc ngoài này là ngay sơ mi nó chịu lại rồi đúng không 8 ly lượng mạnh lắm nữa các bạn dễ xài còn bên đây là chân cam dài 16 ly thì độ bám đủ chân cam các bạn xem chân cam có bao nhiêu dài bao nhiêu 10 ly ăn đủ 10 ly hết rất là cứng nè không có răng nào không các bạn thấy không có răng dư không khi Nguyễn Thắng Cầm vô đây thì à, như tôi đã nói khi ta chọn câm thì cái anh 16 này nè anh 14 này nè linh động nhất dễ sử dụng nhất chúng ta có thiếu một ly mà xe chúng ta không có tải nhiều không sao còn chúng ta dư dư xíu nè chúng ta rút vô vẫn được còn anh này nếu mà câm chúng ta chọn lỡ cái câm dài hơn một ly thì à, nếu mà câm chúng ta chọn lỡ cây câm dài hơn một ly thì các bạn cái dòng răng cây câm nè cái răng mà để dặn vô trên câm á vừa tới đây nè là cứng rồi dạ, cứng rồi mà trong khi đó câm còn dùng tại vì khi ta chọn câm câm bị dư đúng không độ dài nó dư thì giờ chúng ta phải ép nó vô ép nó vô thì sẽ nó sẽ có tì không tốt không tốt nên khi các bạn chọn cầm tốt nhất là giờ chọn cái này còn các bạn đi 700C ủa xin lỗi 29 rồi á bánh 29 địa hình nữa nhúng nhảy nhiều thì các bạn nên này nên dùng loại này rồi chúng ta đã khái quát được chân cam nha bánh xe chúng ta cắt ngang vậy nè thì chúng ta sẽ thấy cái vỏ đây hai bên này là căm đây cái này cái đĩa đây cái đùm đùm trước vỏ xe đối xứng bên đây cũng vậy màu xanh này là clip nha các bạn clip nè rồi à, đùm sau nè đùm sau clip vỏ cầm thì tôi có vẽ những cái có cho mấy cái điểm là A B A B C D O tại vì à, thường à, thông thường ngày hôm nay đó, chúng ta xài là xài thắng đĩa nhiều còn clip thắng mà thắng càng á, hoặc thắng v á, thì mấy đó là số đời cũ còn xe đời mới là như là xe rod thì thường rod vẫn còn xài thắng v thì cái đó chúng ta nói sao đi bây giờ chúng ta nói là đừng thắng đĩa thì các bạn thấy này cái đĩa này nhá màu xanh này bên này thì thông thường các bạn nghe nói đó là rút câm thì à, phải biết rút là một bên nghe anh em người ta nói á, dân chạy xe hoặc là thở thầy người ta nói người ta nói đơn giản để mình hiểu á là rút một bên cứng và bên mềm thì các bạn nhìn đây bên cứng là bên nào các bạn nhìn kỹ nha cái đùm đây nè chúng ta phải chia làm sao cho nó, nó, nó cái tâm nằm đây thì tại bên đây cái clip rồi thì nó phải phải nó, cái, cái clip nằm bên đây thì bao nhiêu clip rồi nó sẽ lấn vào thì cái đùm nằm đây thì rút nếu mà chúng ta rút đưa cái bánh này qua bên đây nhiều quá đó qua bên đây nhiều quá thì nó bị đụng sườn đúng không bắt buộc phải ngay tâm sườn thì chúng, đây thì giờ các bạn thấy tôi vẽ một cái đường trực tâm xuống nè ngay điểm ô nè các bạn thấy nó vuông góc với ngay cái cái đầm không đúng không thì bây giờ thử nha tam giác A B D thì này đây qua đây thì các bạn thấy tam giác một tam giác thường thì trong đó một tam giác thường này nó có hai cạnh quyền có hai cái cạnh cạnh này cạnh này thì cạnh này là cạnh dài nhất nè các bạn thì khi đang câm đó là anh này là dài nhất nè anh này ngắn nhất anh này ngắn nè còn này là không phải câm không không không tính anh này ha anh này ngắn thì thông thường là chân lệch chân lệch với nhau một ly thì khi các bạn các bạn biết những xe phụ thì chúng ta vẽ một đường trực tâm xuống rồi các bạn thấy phải bên đây nó có ba có một tam giác lớn và hai tam giác nhỏ không A B O một tam giác rồi A O D hai tam giác chung một tam giác lớn thì các bạn thấy cái cạnh này nè là cạnh dài nhất nè thì khi ta rút cam á thì nhiều anh thợ nó rút cam rút phải biết rút bên bên mạnh bên bên cứng bên mềm không thể nào mà giờ thể nào tự điều chỉnh là bên bắt bên đây mạnh bên đây yếu các bạn thử nghĩ coi giờ các bạn muốn rút bên đây mạnh bên đây nặng bên đây yếu được không bên đây mà nặng hơn là bánh nó gịch qua đây đụng sườn đây đúng không bắt buộc phải rút theo rồi các bạn xem nha kỹ nha thì căm chật càng dài cái độ này càng dài nè bánh càng lớn càng dài thì các bạn dùng chân chân căm càng dài thì càng tốt càng dài càng dài càng yếu không các bạn giờ thử cái cam nè tôi cắt bớt nha tôi cắt bằng đâu nha rồi tôi cắt bằng tư luôn con khúc mà tôi bẻ nè cứng không còn dài không nó càng dịu càng dịu nó càng dịu mà chân cam mình ngắn quá thì ngay chân dễ bị bít đúng không ừ. muốn rút được như thế này được có sơ đồ thế này thì trước hết khi chúng ta xỏ câm là chúng ta phải có bằng bằng cân bằng rút cân tử bên trước cũng vậy các bạn thấy không điểm này qua thẳng nè tại tại sao có được cái cam này nó ngắn cam này nó dài bên đây nè hai cái má từ đây qua đây 100 mà giờ tự nhiên anh cái đĩa này anh chiếm cái chỗ này rồi đúng không thì bắt buộc cái má cái má cái cái má mà để sổ cam anh ta phải thụt vào thụt vào thì giờ anh ta phải ngắn anh phải ta phải ngắn lại thôi thường chênh lệch nhau một ly nha các bạn còn những đùm 11 và những cái đùm mà à, những đùm đùm á ở sau mà đùm 11 số xin lỗi 11 lít hoặc 12 lít là trên là tới ly rưỡi ví dụ bên đây 260 thí dụ bánh 26 nha bên đây là 260 bên đây 259 dụ đùm xe nha xe thường thường là thắng à, các bạn thấy là thắng à, thắng càng đúng không thắng càng thì hai bên này là các bạn thấy nha lúc này các bạn thấy này đỉnh là A là B C tam giác này nè nó khác với lại cái tam giác mà tôi vừa chỉ các bạn tam giác à, của đùm thắng đĩa đùm thắng đĩa đó là đó là tam giác thường không có cân không phải là tam giác cân mà không phải là tam giác vuông thì nó sẽ có một ba cạnh khác chiều dài khác nhau mà chúng cái đầm mà cái cái cạnh ở dưới đầm á thì chúng ta không nói ta nói hai cạnh hai bên là cạnh câm á và bắt câm đó là phải có bên ngắn bên dài phải có hai cạnh quyền một cạnh dài và cạnh ngắn đúng không còn bây giờ đây đùm này đùm rót đùm thắng và thắng về đùm thắng càng không có thắng đĩa bên nào hết thì nếu mà có thắng đĩa thí dụ các bạn nhìn nha nếu mà có thắng đĩa đây nè thì giờ anh này anh lấn như nào ở trước có trăm hoặc là nếu anh đùm boost đùm, đùm ờ, boost đi cũng là là trăm mười trăm trăm mười đi thì nó cũng có cái đĩa nó cũng phải bắt phải lấn vô nó không gian nó có giới hạn có nhiêu đó thôi có đĩa thì nó bắt buộc phải lấn này vô lấn này vô thì bên đây phải ngắn hơn rồi bây giờ tôi nói là nó không có nha rồi xem tiếp thì đây đầm này là đầm à, thường đầm không thắng đĩa xin lỗi không thắng đĩa thì các bạn thấy căm sỏ nè sỏ đều thì khi rút đó thì các bạn thấy cái này là tam giác cân nè A B C tam giác cân hai cạnh này bằng nhau đường đường à, trung tuyến của nó cũng là đường trung trực luôn trọng tâm luôn đúng không các bạn nè vuông góc nè chia hai cạnh đáy hai cái cạnh đáy hai bên bằng nhau nè thì nếu như thường thường á tôi cũng hay nghe các anh thợ và các bạn là, là, là chơi xe đạp họ nói đó rút câm á thì phải một bên cứng và bên mềm đâu cái anh nào giỏi rút cái bên nào bên này bên cứng đi bên này bên mềm đi không cách nào rút được hết cả không thể nào rút được các bạn khi các bạn nhả ra căng bên đây rút bên đây căng thì cái bánh nó diệt về bên đây các bạn đúc vào cái, khi mà lắp bánh vào đó thì nó sẽ có ổ phục nó không ngay tâm phục không ngay cái cái, cái, cái, cái giữa phục cái phục đúng không đâu anh anh nào anh nào nói anh nào rút bên cứng bên mềm coi rút được không? thì à, bánh này các bạn nhìn kỹ nha không có thắng à, thắng đĩa thắng thắng điện nè đúng không đây Đó thì không thắng đĩa thì nó đâu lấn vô đẩy cái này vô làm gì ta phải đưa ra cho nó đồng thì hiện tại nếu các bạn cắt đây là một bộ đó đó này bánh sau đây các bạn nhìn kỹ không đây thục vô thì bắt bộ này phải ngắn nè này phải dài nè nếu các bạn cắt ngang ha thì em làm tam giác nó có hai tam giác tam giác đôi xứng đây qua bên đây rồi bắt buộc anh này nè phải cứng nè các bạn nghe âm thanh nha bên đây nha nào bên này yếu hơn mềm hơn còn bên kia nè rồi các bạn xem chân cam đây chiếc này là chiếc 700 tôi dùng chiếc cam dài này các bạn như uh, các bạn biết đó khi tôi làm cái những video clip này đó ừ, tôi rất có rất nhiều việc khi tôi rảnh á lúc nào tôi làm lúc đó có thể làm đêm tối sáng hầu hết là làm ban đêm cho khuya khi tôi làm là tôi có idea là tôi lấy ra tôi làm thôi chứ tôi không có viết ra lập như làm cái giáo trình cái à, à, à từ phần 1, phần 2, phần 3 A, B, C, D này, như như vậy thì nếu như vậy thì à, nó làm rất bài bản các bạn xem 14 là linh động nhất có thể có thể bằng mặt căm bằng đầu căm dặn hết cái căm vào thì bám 8 mm độ răng bám nè bám chặt nè 8 mm còn hai nằm trên đây hoặc hai nằm dưới này cũng được không sao cả còn nếu chúng ta như cây bên căm 16 bên đây nè chân căm giờ 16 nè mà chúng ta dư một chút xíu á thì sẽ bị đổi nha các bạn 10, 10 à, ly răng của chân cam này nó vào 10 ly răng của đầu cây cam đã vào chân cam đủ thì như nó còn dư ra ly hoặc ly rưỡi đi các bạn không thể nào dặn vào được hết dặn ép á, thì cam sẽ có tỳ sẽ bị gãy nha còn bên cây à, bên 12 đây 12 12 chân cam 12 ly thì các bạn thấy nè ở trên đầu này 4 nè dưới này 6 nè 6 7 8 gì đó nói chung 6 7 đây là thể là 5 4 với 5 cho như vậy đi thì các bạn thấy dặn vô sát nè chân tâm đưa sát đưa dặn hết vận sát vào à, à, cái cái cái, cái, cái cầm thì ở dưới lú ra chút xíu nè thì các bạn không có lo lú ra khoảng chừng à, nó có dư ra khoảng khoảng chừng 2 ly 3 ly 4 3 ly thì cũng ok không sao cả 3 ly không sao tại vì ngày nay niền chúng ta xài là niền hai lớp thì hai lớp khoảng cách giữa hai lớp nó có 3 ly 3 ly 4 ly thì nó không bị à, cái chân câm này nè nó không bị đâm vào cái ruột các bạn không phải sợ ha không phải lo rồi nhìn bắt các bạn nhìn kỹ lại xem nha nhìn xem nhìn kỹ lại nha chân câm 12 nè khoảng cách này ống đen này nè khúc này là sơ mi nha độ bám độ bán của cầm là 6 ly 7 ly đây còn khoảng 4 thừa ra còn 4 ly mà nằm trên này cũng được các bạn yếu lắm trong trường hợp này á nếu chúng ta chọn chân cầm ngắn ha thì bắt buộc 4 ly phải nằm dưới này chân cam sẽ cầm sẽ tốt hơn sẽ chắc hơn còn nếu các bạn để cho 4 ly này nào mà nằm trên đây đấy thì nhảy lỗ nhúng các bạn cầm đàn hồi thì mấy cái khía răng nè nó sẽ là cái nơi để cái nơi mà cây cam dễ bị xé dễ bị tét dễ bị bứt dễ bị gãy nha còn bên đây thì dễ rồi tại ống nhỏ này nó cao nè xin lỗi cái semi này nè các bạn xem tôi minh họa cái cái hình minh họa đây cái vành này các bạn cái vành cắt ngang nha hai lớp nha mình nói đại khái là cho nó là cho cái vành này là khoảng à, hai phân đi hai phân rưỡi ba phân đi hai phân đi thì bạn xem đây cái độ bám vỏ cái ta lông nè nằm đây cái này có lỗ câm nha niền hai lớp lớp 1 lớp 2 thì cam bám ngoài lớp 1 nè các bạn xem cái đuôi ngoài dưới này nè là nếu mình chúng tôi dùng cam trung 14 mm hoặc 12 thì dư ra không sao cả cầm không chân cầm này nó không cái đầu cầm này nó không có à, đụng ra tới ngoài đây không lồi ra ngoài đây nếu mà lồi ra ngoài đây là không được thì sẽ phải xé ruột xé dây tim còn trước kia đó ngày nay có một số xe đạp và trước kia người ta xài cái niềm một lớp đó các bạn thì điều bắt buộc niềm một lớp là, đầu cầm phải vào tới đây vừa bằng đây hoặc nếu lú ra thì chúng ta phải dùng đá này còn chúng ta không dùng đá mài là lũng ruột